bà lúa hả bà lúa dạ mà mới cái đây tạo cái đây ta chạy anh em này bà nó quan trọng dạ mà quan trọng ngoài cái quan trọng cái quan trọng nhau thế cái bà lại phát triển mạnh nè nhà mình phát triển mạnh nè ngay cái phát triển mạnh nè tao cái phát triển mạnh nè tao lại mạnh mà đấy cái vào như thế kỳ hình này cái quay mà cái hết rồi bà <coughs> qua đạp hết mạnh nè nhà quạt đây không chết này quạt đây đã không chết bé quạt đây đã không chết bà thôi nhỏ này bà thôi nhà bút lên này nhà mà nhà bút lên này về cái nhà bút lên này bà cái nhà bút lên này bà cái nhà bút lên này bên kia bà không quạt đây nhà bút lên nhà quạt đây nhà bút lên người quan đây nhà vậy cái quan đây nhà vậy nhà mà thế ừ, nhà mà thế nhà vậy nè tên ừ. bà hay bà đây mà nè nhà vậy nè nhà vậy nè nhà vậy nè người đi phải đây nhà vậy nè bà con đây nhà vậy nè ừ. Đấy qua đây, nhà bao giờ Bảo lại lại ừ. Bên Nước ừ. qua đây Nước qua kia bà lại nhau qua kia nè Nhắm anh quay quay kia nè Quay kia nhau quay kia nè Bà kia nhau Dai. Padenya. Gue kita. Para kadenya. Gue kita. Dai kadenya. Gue kita. Dai kadenya. Gue kadenya. Dai kadenya. Gue kita. Jangan tanya. Jangan tanya. Gue kita. 50 vậy, vậy, phát Bahagvat mana hiabe. Jam patik mana hiabe. Wei, wei ki patik mana hiabe. Wei ki. Bahagi patik mana hiabe. Wei. Jam bahatik. Tengah jai. Bahagi mana. Bahagi patik hiabe wei ki. Jam patik. Wei patik hiabe. Bahagi patik thế cái cái cái cái Yare Guayelena 60 Baranya Bagelena Yamanya Bagelena Guayelena Bagelena Bagelena Bagelena Yamase Barakwatanya Bagelena Yakwatanya Bagelena Guaykwatanya Bagelena Bakwatanya Bagelena Ya şey. Ne bari ene. Ben settim. Bari bari ne bari. Ne bari mani ne bari. Bari bari ne bari. Bari bari mani bari. Ne şey. Bari mani. Bari bari ne bari. Ne bari ne bari. Bari bari ne bari. Bari bari ne bari. Bari bari ne bari ra để ba cái nhà đi ba cái nhà đi nó trên thế mày ba là nhẹ ba để cái này nhà mấy nhà ba để cái này cái cái nhà ba để ba cái nhà ba để nhà mấy để ba để nhà ba để பாடகவாட்டையே பாடுகிறது இதாகவாட்டையே பாடு வேகவாட்டையே பாடு ராகவாட்டை இதாக பாடுகிறது நான் நோயின்றேன் बाहर बातें महीना बाहर है ना यहाँ बातें महीना बाहर है ना cái phát tích Ngồi Patikmanya. Bà cái phát tích mạnh Patikmanya, bà tự nhiên. Bà sách mạc. Bà sách mạc tự nhiên, bà tự nhiên. Nhưng đám Patikmanya, quê quật, nên giam quật tự nhiên. Quê quật tự nhiên. Bà quật tự nhiên. Nhưng đám tự nhiên, tự nhiên bà tự nhiên. Bahagia, bahagia nyale. Woi makan. Sini ni bukan bahagia ni. Sini, sini peso. 嗯。嗯。八十元八十块，八十块得拿里？一百块钱也过的，五百块钱八十块的，八个钱八十块两个元钱八十块 bà ha quạt đây nha bà ha dám á bà giao bà quạt hả ừ xin tôi đi bà sinh nhà giao sẽ ừ bà hai phát cho mình ạ Tidak dạ, mati man. Baik. Gue gini baik man. Baik baik man. Baik ini. Hmm. Ada kuat dengan. Ini kuat dengan. Gue kuat deh. Baik kuat deh. Iya. Nah. Baik kuat dengan deh. 120 bang. Ừ, bà phát hiện nhanh quá đến quê nhắm quê cái tạo cái tạo thì tạo ra quá đấy quê quá đấy này nhà quá đấy quê quá đấy ba quá đấy nhà thế tôi nhảy gặp nhà quá đấy này nhân từ từ lên cho bạn hay bảo cái vậy Ừ. mày mày mày, Balay patik mana? Dia patik mana? Wagi patik mana? Kali patik. Ada. Balak mày, Dia patik. Dia mesti wagi patik mana? Kali patik. Nada. Dia patik nyalai tay. Kali macam ni. Ciento cuarenta. Balai Fatimana, Jam Fatimana, Wegi Fatimana, Bali Fatimana, Bali, Balai Guandaya, Yan Guandaya, Wegi Guandaya, Bali Guandaya, Yan. Nam, Wegi Guandaya nhỏ là hết. Wegi mà cái quạp rồi, cái quạp chứ, 160. 160 Ciento sesenta. Vamos, đấy ừ. này là những cái rồi ừ. bà thôi anh em bà bà để làm anh em ơi người kinh nghiệm bà cái bà kinh nghiệm bà gọi cho cái đại này para aguante, ya aguante, voy aguante, para aguante, y aguante. Ya no sé qué dije, para aguante, que nada, voy guapo. Está ahí, van yo. 570 pesos. Guapi, bajar para ti, mañana. Ya para mañana. Voy a ir para ti, para ti, para ti, para ti. പാലാക്കി നാക്കി നാക്കുവാറ്റാവും ഇങ്ങനെ കുവാറ്റ് കുവാറ്റ് പാക്കുവാറ്റ് ഞാൻ mà bà quanh ta cái nhỏ đấy ngày ngoài bà quanh ta cái nhỏ đấy chỉ nhân tơ ở trên tay mà pin bà là nhẹ bà đi giao cái đấy quay cái đấy Reagan, Paogan, Pahatige, Pahaguante, Reguante, Reguante, Pahaguante, Yage, Yatige, Yap, Yatige, Leta. Đây mà cho mình Riento 90 Đây xong Dewan Bib. Ada patik mana? Dia patik mana? Bagi patik, bagi patik. Dia patik. Ada kuat. Dia kuat. Bagi kuat tadi. Bagi patik. Dia patik. Hmm. Mana dia patik ini ada kira kuat ini. Dia patik ini ada kira kuat. Ini kali macam ni. Dos. 100 pesos. ¿Qué sobre? Ya, pues. ¿Qué sobre?